Thiên hạ vốn vô sự Kẻ thường tự chuốc lấy Kẻ tầm thường là gì? Là phàm phu người hồ đồ Chúng ta suy nghĩ đến câu nói này Ý nghĩa rất thâm sâu Đối thoại Của Bồ Tát Di Lạc và Đức Thế Tôn Bồ Tát Di Lặc nói Một khẩy móng tay Có 32 ước 100 ngàn niệm Như vậy còn chuyện gì nữa Đây chính là nói rõ ràng cụ thể Thiên hạ vốn vô sự Thật sự vô sự mà là do bản thân ta cho rằng có sự bản thân đa sự đa sự là đa phiền não đó là việc gì đa sự là việc gì chỉ tạo luân hồi nghĩa là chế tạo nghiệp luân hồi tạo nghiệp luân hồi đương nhiên phải thọ báo luân hồi Tạo nghiệp thọ báo Thọ báo lại tạo nghiệp Tạo nghiệp lại thọ báo vĩnh viễn trôi lăn trong luân hồi nhân duyên quả báo khổ không thể tả chúng ta phải tin lúc nào đi niệm niệm đều muốn đi ở thế gian này tất cả đều tùy duyên học theo bồ tát phổ hiền hàng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức Ở đây sao cũng được, có cũng tốt, không có cũng tốt. Tuyệt đối không đem những thứ tạp nham của thế giới này để trong lòng. Ta thật sự tin, thật sự phát nguyện, mà còn để thứ tạp nham vào trong lòng. Như vậy là không phải chân tâm, cũng không phải nguyện thiết. phải biết buông bỏ dạng duyên gọi là chân thật viên mãn tự tại thật sự hỷ duyệt thật sự trong tâm còn một vấn đề là còn một phiền não có hai vấn đề là có hai phiền não trong tâm quá nhiều những thứ tạp nham nên phiền não rất nhiều không thể giải quyết được trong tính nguyện hạnh nguyện là then chốt ra khỏi biển khổ sanh tử duy nhất dựa vào nguyện dương dương là tương xưng nói tinh thật phát nguyện niệm phật hành chính là chấp trì danh hiệu trong ba điều kiện này nguyện là nồng cốt bốn mươi tám nguyện của Phật A Di Đà kiến lập nên thế giới cực lạc Giống như thành lập một ngôi trường vậy Ngôi trường này có Thiết bị kiện toàn Có thể giúp tất cả chúng sanh ở đây Chuyện ác thanh thiện chuyển nhiễm thanh tịnh chuyển phàm thành thánh chỉ cần đến đó tự nhiên sẽ chuyển được mà không hề tốn chút công sức Thèn chốt ở chỗ ta phải thật sự muốn đi mới được khi đã tin, tin thật Không muốn đi vẫn không được Khi đã tin thật Nhất định phải muốn đi Rất muốn đi Mỗi niệm đều muốn đi Như vậy thì nhất định giảng sanh Lúc nào cũng muốn đi Không còn lưu luyện thế gian này Làm gì ở thế gian này Giống như chư Phật Như la vậy Chỉ một việc là Chia sẻ tâm đắc trong sự tu học của mình với mọi người Khuyên mọi người giảng sanh cực lạc Chính là một việc này Ngoài việc này ra không có việc thứ hai Công việc này cần đến trí tuệ Không phải tri thức Tri thức chưa chắc đã tin không nhất định phát nguyện nếu trí tuệ chắc chắn là tin thật nguyện thiết họ thật sự giảng sanh chúng ta hiểu được cương lĩnh chung nguyên tắc chung của việc tu hành bất luận dùng pháp môn nào cũng được Nếu chúng ta không đoạn được tập khí phiền não Như vậy thì không bằng tu tịnh độ Cầu sanh thế giới cực lạc Vì sao vậy? Vì tám dạng bốn ngàn pháp môn Vô lượng pháp môn đều phải đoạn phiền não Không đoạn chắc chắn không được lợi ích Pháp môn tịnh độ Chưa đoạn hết phiền não có thể đới nghiệp giảng sanh vì đới nghiệp giảng sanh nên mỗi người đều đi được pháp môn này rất thừa thắng có thể giúp người có tập khi nghiệp chướng sâu nặng không thể đoạn phiền não cũng có thể thành phật Nói với quý vị đến thế giới cực lạc là đoạn đường Không phải mang theo phiền não thành Phật Mà đến thế giới cực lạc đoạn Đoạn sạch liên thanh Phật Quý vị xem Đầu tiên là sanh vào Cõi phàm thánh đồng cư Ở trong cõi phàm thánh đồng cư Đoạn được kiến tư phiền não liền được nâng cao lên đến cõi phương tiện hữu dư trong cõi phương tiện hữu dư đoạn trần sa phiền não và vô minh phiền não sanh đến cõi thật báo trang nghiêm trong cõi thật báo trang nghiêm đoạn tập khí vô thủy vô minh phiền não đoạn tận tập khí liền trở về thường tịch quan tịnh độ đây là điều vô cùng thù thắng ở thế giới cực lạc trong tám dạng bốn ngàn pháp môn không có trong vô lượng pháp môn cũng không có Nên ở đây nói quy nguyên không có hai đường trong tất cả các phương tiện Phương tiện cứu cánh duy nhất là giảng sanh Chúng ta có thể không tin được ư Có thể không giảng sanh được ư Chúng ta phải tin Lúc nào đi Niệm niệm đều muốn đi Ở thế gian này Tất cả đều tùy duyên Học theo Bồ Tát Phổ Hiền Hàng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức Ở đây sao cũng được Có cũng tốt Không có cũng tốt Tuyệt đối không đem những thứ tạp nham của thế giới này để trong lòng Ta thật sự tin Thật sự phát nguyện Mà còn để thứ tạp nham vào trong lòng Như vậy là không phải chân tâm Cũng không phải nguyện thiết phải biết buông bỏ dạng duyên gọi là chân thật viên mãn tự tại thật sự hỷ duyệt thật sự trong tâm còn một vấn đề là còn một phiền não có hai vấn đề là có hai phiền não trong tâm quá nhiều những thứ tạp nham nên phiền não rất nhiều không thể giải quyết được tu hành các phương pháp khác muốn đời này siêu thoát tam giới gọi là con đường khó đi đây là tu pháp môn khác không ra khỏi được luân hồi lục đạo tam giới nghĩa là luân hồi lục đạo đều không thoát ra được Thật sự muốn siêu thoát luân hồi lục đạo ngay trong đời này Chỉ có phương pháp niệm Phật giảng sanh Đây chính là Tịnh Tông nói con đường khó đi và con đường dễ đi Con đường khó đi đời này không thể thành tựu Chúng ta có học qua rồi chăng? Có, chắc chắn học qua Tuyệt đối không phải một đời Đời đời kiếp kiếp đều đang học Nhưng đều không ra khỏi được Hơn nữa đối với tịnh tông Chúng ta cũng có lý do tin rằng Trong đời quá khứ Tuyệt đối không phải một đời hai đời học nó Mà nhiều đời nhiều kiếp tu nó Vì sao không được giảng sanh Chưa buồn bỏ Không thể không biết điều này Nếu đã biết như vậy Lần này quý vị có buông bỏ chăng? Buông không được là không thể giảng sanh Hiện nay chúng ta khuyên người khác buông bỏ Nhưng bản thân không buông được Bản thân không buông được Sao có thể khuyên người khác buông bỏ thật sự buông bỏ buông bỏ hay không buông bỏ không liên quan đến sự mà có liên quan đến tâm trong tâm thật sự thanh tịnh thật sự không có đây gọi là buông bỏ Vì sao vậy? Vì trong tâm vốn không có Đại sư Huệ Năng kiến tánh Không phải đã nói rồi sao Đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh Nói một cách rõ ràng thấu triệt như vậy Đó là gì? Đó là chân tâm Không buông được đó là vọng tâm vọng niệm không phải chân tâm nhưng trong cảnh giới chúng ta hiện nay vọng niệm có thể chướng ngại chân tâm ý niệm chúng ta toàn là ở trong vọng niệm không trú trong chân tâm còn phải tiếp tục trôi lăn trong luân hồi lục đạo khi nào mới thật sự giác ngộ vọng niệm tồn tại đừng để ý đến đối với hoàn cảnh bất luận là hoàn cảnh nhân sự hoàn cảnh vật chất dùng vọng tâm hàng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức đối với bản thân chắc chắn dùng chân tâm không dùng vọng tâm chân tâm là gì không có gì cả tâm địa thanh tịnh không nhiễm chút bụi trần Cổ nhân nói rằng Đây là gì? Đều là đã khai ngộ Đã khế nhập cảnh giới mới nói ra được Người thông thường không nói được Thiên hạ vốn vô sự Kẻ thường tự chuốc lấy Kẻ tầm thường là gì? Là phàm phu người hồ đồn Chúng ta suy nghĩ đến câu nói này ý nghĩa rất thâm sâu. Đối thoại của Bồ Tát Di Lạc và Đức Thế Tôn Bồ Tát Di Lạc nói Một khẩy móng tay Có 32 ước 100 ngàn niệm Như vậy còn chuyện gì nữa đây chính là nói rõ ràng cụ thể thiên hạ vốn vô sự thật sự vô sự mà là do bản thân ta cho rằng có sự bản thân đa sự đa sự là đa phiền não đó là việc gì Đa sự là việc gì? Chỉ tạo luân hồi Nghĩa là chế tạo nghiệp luân hồi Tạo nghiệp luân hồi Đương nhiên phải thọ báo luân hồi Tạo nghiệp thọ báo Thọ báo lại tạo nghiệp Tạo nghiệp lại thọ báo vĩnh viễn trôi lăn trong luân hồi nhân duyên quả báo khổ không thể tả đây là Thế Tôn dạy chúng ta Đường khó đi và đường dễ đi Chúng ta phải nhận thức rõ ràng Duy chỉ có cầu sanh tịnh độ được gọi là dễ hành Tịnh tâm chánh tu Trước tiên là thúc đẩy việc trì danh Tịnh độ tâm chánh tu Chính là chấp trì danh hiệu đại sư ngẫu ít nói rằng trợ tu vẫn là chấp trì danh hiệu nắm bắt câu danh hiệu này niệm niệm đều là a di đà phật tâm tâm đều là a di đà phật Ngoài A-di-đà Phật ra thì không còn gì nữa Như vậy đời này mới có thành tựu Trước đây tôi thường nói một đời của con người có xuân hạ thu đông cuộc đời trước hai mươi tuổi là mùa xuân từ hai mươi tuổi đến bốn mươi tuổi là mùa hạ bốn mươi tuổi đến sáu mươi tuổi là mùa thu 60 tuổi đến 80 tuổi là mùa đông của cuộc đời Ở sau không còn nữa Nên đời người đến mùa thu cần phải cảnh giác Đến mùa đông phải chuẩn bị đi Ngày tháng không dài Trên 80 tuổi có thể đi bất cứ lúc nào đó là cổ nhân Còn bây giờ rất nhiều người không biết Ngày xưa Bảy mươi không được cho ngủ nhờ Người già trên bảy mươi tuổi Không được để họ ở lại nhà mình Vì sao? Lỡ khi họ chết Người nhà đến tìm tưởng quý vị là người mưu hại họ thì sao? Vì thế mà có cấm kỵ này Họ đã già Đời người 70 tuổi là xưa nay hiếm 80 tuổi không mời ăn cơm Không mời họ ăn cơm Biết đâu lúc họ ăn cơm họ bị nghẹn chết Không phải quý vị đã hại người ư ừ, Không rửa hết nỗi hàm oan Ngạn ngữ ngày xưa có đạo lý rất thâm sâu Con người sống đến 80 quả thật không nhiều Tôi nhớ lúc tôi đến Hồng Kông giảng kinh Khoảng hơn 50 tuổi Năm 1977 Lần đầu đến Hồng Kông giảng kinh Lúc đó khi tôi giảng kinh Các Pháp Sư đến nghe rất nhiều Hiện nay không có Pháp Sư nào còn Rất nhiều cư sĩ đến nghe kinh Bây giờ cũng không còn Được mấy người thân quen đều là Pháp Sư Thân thể đều đã yếu Như Pháp Sư Giác Quan Pháp Sư Vĩnh Tinh Họ đều còn Và Pháp Sư Trí Tuệ ở núi Đại Tự cũng còn Rất nhiều người đã ra đi Trong tâm chúng ta cũng tự biết Trên 80 tuổi có thể đi bất cứ lúc nào Ngày nay đối với chúng ta điều gì quan trọng nhất? Niệm Phật cầu sanh tịnh độ quan trọng nhất Từng giờ từng phút Nghĩ đến giảng sanh Từng giờ từng phút đều có thể đi Phải thật sự đi được Thế nào mới nắm chắc mình thật sự giảng sanh trong tâm thật có Phật A-di-đà Thật sự muốn đến thế giới cực lạc Không nghĩ gì cả Chỉ nghĩ đến giảng sanh cực lạc Chỉ muốn thân cận Phật A-di-đà Ngoài niệm này ra không có niệm nào khác Buông bỏ hết dạng duyên của thế gian Đừng nên tính toán Đừng nên hỏi han Sao cũng được Tất cả đều tùy nó Điều chúng ta làm được Là mỗi ngày có thể giảng kinh bốn tiếng Điều này chúng ta có thể làm được Được rồi, đủ rồi, không tệ lắm Bốn tiếng cùng mọi người chia sẻ Khuyên răng mọi người Tuổi tác bằng cỡ tôi nhất định phải buông bỏ Không muốn gì nữa Như vậy sẽ rất tốt Trên 40 tuổi là mùa thu Mùa thu của đời người Phải làm tốt công việc chuẩn bị Nên tịnh tông chánh tu là một câu danh hiệu Học tập các pháp môn khác Mà có thể phát nguyện cầu sanh Cũng được di đà nhiếp thọ Đây là điều tuyệt vời Pháp môn tịnh tông vô cùng rộng lớn Đức Phật Di Đà cũng có thể nhiếp thọ rộng ra khắp ba cõi đoạn sau cùng trong tam bối giảng sanh học đại thừa không phải học tịnh tâm là học đại thừa có thể đem những gì họ học được công đức học tập của họ Hồi hướng cầu sanh tịnh độ Cũng nhất định được giảng sanh Trước đây Đại sư Từ Châu Đem đoạn kinh văn này Làm thành Nhất tâm tam muội Bất luận là tu pháp môn nào Cũng cần có công phu Không có công phu không được Không có công phu lấy gì để hồi hướng Nhưng có công phu thật sự rất khó Công phu như thế nào? Bị phá hoại Trong Phật Pháp gọi là hữu lậu Như ly trà này Nếu ở dưới bị thủng Rót nước vào sẽ bị chảy ra Nước chảy ra là sao? Lỗ thủng này là gì? Tức năm lỗ thủng tham sân si mạng nghi Nếu có đủ năm lỗ thủng này Rót nước vào lập tức chảy hết Không giữ được tất cả phiền não đều không còn gọi là vô lòng như cái ly này sửa lại bình thường có thể đựng nước tu học tất cả các pháp môn bao gồm pháp môn tịnh độ nếu như còn tham sân si mạng nghi nên biết thân ta là hữu lậu không chứa được công đức tất cả công đức đều chảy ra ngoài hết tu được những gì tu được một chút phước báo nếu bản thân còn tạo nhiều ác nghiệp quả báo vẫn ở trong tam đồ trong tam đồ có hưởng phước vì sao vậy họ tu được đây là phước báo tu được trong phật pháp rõ ràng nhất mà chúng ta thường thấy là hiện tại quý vị thấy những nhà giàu nuôi thú cưng chúng đầu thai vào đường này nhưng được hưởng phước đầu thai vào trong đường ngạ quỷ được làm hữu tài quỷ hữu tài quỷ là sao như sơn thần thổ thần quỷ dương có người cúng dường họ họ ở trong miếu nên có người cúng dường có phước đây là quỷ có phước bao không có phước báo là ngạ quỷ Hưởng phước trong lục đạo Họ đọa vào địa ngục Nhưng thọ khổ nhẹ hơn người khác Họ không thể không đọa Tạo nghiệp như thế nào thì chiêu cảm quả báo như thế đó Nghiệp nhân quả báo không sai chút nào Cổ nhân nói không phải không báo là thời khắc chưa đến Còn có thiên tai mà ta không ngờ được Như hiện nay động đất Nhưng đáng sợ nhất là sóng thần Năm trước Một trận sóng thần Ở Indonesia Chết gần 200.000 người Chỉ trong vòng mấy giây Quý vị thử nghĩ đó là gì? Nếu là người niệm Phật Sống thần định không kinh sợ Nhất niệm sau cùng là A-di-đà Phật Như vậy sẽ thấy Phật định tiếp dẫn Bởi vậy Cùng chết trong một trận thiên tai Nhưng nơi đến khác nhau Người có phước báo thì sanh lên cõi trời Người hành thiện lại đến nhân gian Người tạo nghiệp bất thiện đọa vào ba đường ác Cùng trong một thiên tai Nơi đến của mỗi người hoàn toàn khác nhau Hiện nay thiên tai rất nhiều Mà còn không có cảnh báo trước Đột nhiên phát sanh Điều này trong tâm chúng ta đều phải có sự chuẩn bị Trong tâm có sự chuẩn bị Khi thiên tai đến không thấy sợ hãi Thực tế mà nói Khi đại thiên tai ập đến Rất nhiều người kinh hoàng không biết phải làm sao Những người kinh hoàng sợ hãi này Sau khi chết đều đọa vào ác đạo còn những người không kinh không sợ Chắc chắn không đọa vào ba đường ác Nếu như tâm địa thuần tịnh thuần thiện Họ đến nơi tốt đẹp Người niệm Phật không kinh không sợ mới có thể giảng sanh Nếu có sợ hãi quảng hốt không thể giảng sanh được Như vậy là tùy nghiệp lưu chuyển cho nên người niệm Phật cần có định Định nhìn từ phương diện này Bất luận là thiên tai gì Thiên tai hay nhân quả Đều không kinh hoàng sợ hãi Bình thường phải xem nhẹ hiện tượng này Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng Thiên tai nhân quả cũng là hư vọng có gì đáng sợ đâu luôn luôn giữ được tâm thanh tịnh luôn luôn giữ được chánh niệm chánh niệm nghĩa là niệm phật điều này quan trọng hơn tất cả đặc biệt là sanh trong thời đại của chúng ta hiện nay nên kinh này lấy cầu sanh tịnh độ thu nhiếp hết các văn ở trước Ở sau là Phẩm Phước Tuệ Thủy Văn thứ 47 Đây là kệ tụng Nghĩa là nói lại những gì ở trước đã nói Đức Thế Tôn từ bi vô tận Đúng là Vô lượng ân đức Tận tâm tận lực Vì chúng ta Chúng ta có được quyển kinh này Kinh này chính là vì chúng ta Chúng ta nhất định phải đạt được lợi ích chân thật Trong quyển kinh này Trong mọi thiên tai tật bệnh Tôi không hề có chút sợ hãi nào Thọ mạng chưa đến Tự nhiên sẽ tốt đẹp Thọ mạng đến thì về thế giới cực lạc Tôi không chọn đâu khác Chỉ chọn nơi này Phải buông bỏ mọi thứ ở thế gian này Tuyệt đối không còn bất kỳ tham cầu nào Biết được thế gian này là giả tạm Tâm chúng ta mới định được Nếu còn những tham cầu Tâm không thể định được Điều này đối với chúng ta Tổn thất vô cùng lớn Tu học không dễ Thành Phật là việc tốt Nhưng rất khó Khó ở đâu? Không có giới định tuệ Nho thích đạo đều phải có giới định tuệ mới thành tựu được Giới là gì? Quy củ Phải giữ quy củ Nền tảng của quy củ là Hiểu thân tôn sư Quý vị có mấy phần thành tựu Đích thực Lời của tổ sư Ấn Quang Quả là không sai chút nào Ta đối với những gì mình học Có mấy phần thành kính Đối với thầy giàu có mấy phần thành kính Chắc chắn thành tựu tương đương như thế Một phần thành kính ta chỉ được một phần lợi ích Mười phần thành kính được mười phần lợi ích Trăm phần thành kính được trăm phần lợi ích Không có thành kính chắc chắn không đạt được chút lợi ích nào Như thầy Lý nói Ngày nay học Phật tuyệt đại đa số là làm gì? Tiêu khiển Phật Pháp Họ nhàn rỗi không có gì làm Nên đến tiêu khiển Không phải thực tâm học Không có tâm thành kính Chỉ đến chơi mà thôi Góp phần náo nhiệt Không đạt được chút lợi ích gì cả Thậm chí có không ít người Mượn chư bài Phật giáo để truy tìm danh văn lợi dưỡng Điều này tội lỗi vô cùng Tương lai không có quả báo tốt Kim Kinh Hiện nay chúng ta học bộ kinh vô lượng thọ này chính là trung bổn hoa nghiêm sau kinh này lấy cầu sanh cõi tịnh khuyên tất cả hữu tình đồng quy cực lạc bộ kinh này gọi là trung bổn hoa nghiêm Đây là cư sĩ Bành Tế Thanh Thời vua Càn Long nói Vị đại đức này Thân tâm thân giáo Hiển mật diên dung Ông nói với mọi người tịnh tông là pháp môn hy hữu chúng ta gặp được tịnh tông đó là ngày hy hữu khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay Như trong kệ khai kinh nói Trăm ngàn dạng kiếp khó gặp được Chính là ý này không dễ gặp được gặp được mà không hiểu gặp mà không tin gặp nhưng không có muốn cầu sanh tịnh độ đây là gì chỉ trồng chút ít thiện căn trong a lại gia thức họ vẫn còn chịu khổ trong luân hồi lục đạo đời này chưa thể ra khỏi